Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và ở video lần này thì uh, à, Khải trung gian dùm cho anh Tùng cái áo uh, Newton Cực phẩm Newton Với giá 5 triệu 8 anh ơi Hiện tại thời điểm vừa rồi thì anh Tùng có được top đó là từ top 1 cho đến top 7 cá nhân Thì anh Tùng bán lại cái áo này cho thằng em với giá 5 triệu 8 Đó và Khải sẽ là người trung gian anh em 5 triệu 8 thì thằng em chuyển mua mua rồi thì nó là ok đó cái áo này thì áo cực phẩm em nếu áo thường á nếu áo thường thì ở server hiện tại bây giờ thì nó đã nằm giá từ 4 triệu cho 4 triệu rưỡi rồi nè nếu mua được rẻ nhất á, thì cao lắm là 3 triệu rưỡi đó là áo thường không được cực phẩm cái này là nó mang tên cực phẩm 25 200 và một cấp đó thì thằng em này nó mua với giá đó là 5 triệu 8 khá là hợp lý thời điểm tại rất là khá là hợp lý rồi chúc mừng em luôn thằng em thiên ờ, trong bang của mình nha anh em ờ, uh, Yunshin đó anh em sẽ dẫn đồ và vừa rồi là phát lương luôn em ơi phát lương tuần luôn nha nè đó thì yên yên này thì uh, chỉ có làm chậm thủ lý thôi chưa có làm chón nên là đi cái áo kim đó kèm với nón chón và vũ khí chón thì sẽ hợp lý đó lên nón chón 40 ấn một vũ khí chón 40 1 pin Rồi ok anh em Và anh em xem video này à, Đừng quên à, đỡ lại cho một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi Và kính chúc anh em một buổi tối xem live vẻ nha Cũng như là xem video vui vẻ nha Khải hay live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em ơi Cũng như là buổi trưa up à, video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha Anh em rảnh thì có thể lên kênh ủng hộ like đăng ký ủng hộ chơi nha